Theo số liệu từ Tri Cục Kiểm Lâm, hiện nay toàn tỉnh có trên 551.000 ha rừng, gồm 376.000 ha rừng tự nhiên và 175.000 ha rừng sản xuất. Trong những năm qua, Ban quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên đã tập trung nghiên cứu xây dựng các dự án đề tài phù hợp với nhu cầu phong tục tập quán và tiềm năng sẵn có của địa phương để từng bước giúp nhân dân vùng đệm phát triển kinh tế, giảm áp lực vào rừng tự nhiên. Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên có quy mô trên 26.000 ha vùng lõi, thuộc địa bàn 5 xã Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Xuân Cẩm và Vạn Xuân, huyện Thường Xuân và trên 40.000 ha vùng đệm. Xác định công tác phát triển kinh tế xã hội vùng đệm là một trong ba mục tiêu trọng tâm của hoạt động bảo tồn. Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên đã tích cực tiếp cận với các tổ chức trong và ngoài nước, tìm nguồn tài trợ cho các dự án phát triển dân sinh, kinh tế cho vùng đệm. Về nhân dân vùng đệm, khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên thì hầu như là chủ yếu là người dân tộc Thái. Đời sống của nhân dân về cơ bản là phụ thuộc vào nghề rừng thông qua các hoạt động khai thác lâm sản. Trước khi ờ, khu bảo tồn ờ, được thành lập thì Ờ, họ chính là những cái đối tượng tác động trực tiếp đến tài nguyên rừng. Sau khi ban quản lý khu bảo tồn Xuân Liên được thành lập thì cũng chính họ là lực lượng nòng cốt trong cái công tác bảo bảo vệ rừng. Với cái lợi thế và tiềm năng của đơn vị thì trong cái thời gian qua chúng tôi đã kêu gọi và thu hút được nhiều các chương trình dự án thông qua các tổ chức trong nước và quốc tế. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện dự án chương trình quốc gia 5 triệu hecta rừng tại khu bảo tồn đã thu hút hàng nghìn hộ gia đình thuộc vùng đệm tham gia. Thông qua dự án, người dân đã nhận khoán bảo vệ khoanh nuôi 14.500 ha rừng, trồng mới 95 ha. Nhờ đó có thêm việc làm và nguồn thu nhập. Dự án chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm giảm thiểu việc khai phá rừng bừa bãi do Quỹ Môi trường Sida Thụy Điển tài trợ đã giúp nhân dân bảo tồn phát triển loài lợn bản địa, thay đổi tập quán chăn nuôi và nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, Khu bảo tồn còn thực hiện các chương trình phối hợp với các tổ chức DED, Quỹ Smith của Đức để triển khai một số chương trình phát triển vùng đệm, như mở các lớp tập huấn cho cán bộ bảo tồn về kỹ năng tiếp cận và phát triển cộng đồng, tập huấn cho cán bộ thôn bản chuyển giao kỹ thuật canh tác giống lúa mới, xây dựng các vườn ươm, xây dựng đường nước sinh hoạt, mô hình canh tác trên đất dốc, quy hoạch nương rẫy, xây dựng mô hình nuôi ong mật, Bằng những việc làm trên, khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đã góp phần từng bước nâng cao đời sống, thay đổi tập quán sản xuất cho nhân dân vùng đệm. Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông hiện có hơn 5.000 hộ dân thuộc 9 xã sinh sống tại vùng đệm và gần 2.000 nhân khẩu sống ngay trong vùng lõi. Để bảo vệ rừng hiệu quả, trong những năm qua, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông đã tập trung xây dựng các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội vùng đệm với mục tiêu đảm bảo cung cấp lương thực ổn định cho người dân. Trước kia, ở thôn Leo, xã Thành Lâm, huyện Ba Thước, bình quân mỗi hộ chỉ có trên 1,5 xào lúa nước. Thiếu đất canh tác, lại không có vốn đầu tư sản xuất, nên hàng năm thôn Leo có tới trên 80% hộ gia đình chịu cảnh thiếu đói từ 1 đến 2 tháng. Để đảm bảo an ninh lương thực cho người dân nơi đây, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông đã xây dựng mô hình quỹ hỗ trợ vật tư cộng đồng với số tiền gần 100 triệu đồng. Quỹ được giao cho thôn leo quản lý dùng để giúp bà con mua giống vật tư phục vụ sản xuất, cuối mùa mới thu hồi vốn. Nhờ nguồn vốn này, 100% hộ gia đình tại thôn Leo đã chuyển từ gieo trồng các giống lúa thuần sang lúa lai, tăng nhanh năng suất và sản lượng. Hiện nay, năng suất lúa nước của thôn Leo đã đạt 5 đến 6 tấn một hecta, gấp 2,5 lần so với trước kia. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông còn hỗ trợ người dân thôn Leo xây dựng mô hình tăng vụ trên đất một lúa, mô hình trồng cỏ voi chăn nuôi đại gia súc Việc thực hiện dự án quản lý bền vững rừng cộng đồng tại thôn Leo của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đã mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước đảm bảo an ninh lương thực cho người dân nơi đây. Toàn thôn Leo hiện không còn hộ nào đói, số hộ nghèo giảm xuống còn 50%. Năm 2003, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông cũng đã phối hợp với Tổ chức Bảo vệ Động thực vật Quốc tế FFI triển khai dự án phát triển khu du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Trên cơ sở hỗ trợ của Ban Quản lý Khu Bảo tồn, 18 ngôi nhà sàn tại các xã Phú Lệ, Quan Hóa, Thành Sơn, Lũng Cao, Bá Thước đã được nâng cấp để phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch. Riêng bản hang xã Phú Lệ mỗi năm đón được gần 200 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng. Có thể khẳng định rằng các chương trình phát triển kinh tế xã hội mà khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông triển khai thời gian qua đã tạo hiệu quả kinh tế xã hội rõ rệt, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân vùng đệm. Ờ, đơn vị chúng tôi đã rút ra được một số cái bài học kinh nghiệm để làm sao mà mô hình nó phát huy được cái hậu quả. Đó là cái thứ nhất là đánh giá được cái nhu cầu của cộng đồng trong cái việc ờ, sản xuất, ờ, đánh giá được cái nhu cầu xem là cộng đồng là nuôi con gì, trồng cái gì. Cái thứ hai là phối hợp với cơ quan chuyên ngành là chuyển giao các cái những tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp cho cộng đồng nắm được cái phương thức sản xuất, cái phương thức chăn nuôi và thứ ba là cùng với cộng đồng là lựa chọn được cây được con cho phù hợp với cái điều kiện thực tế tại địa phương và một cái điều cuối cùng đó là nâng cao được cái tự giám sát của cộng đồng trong cái việc thực hiện mô hình. Đây là một yếu tố mà giúp cho cái mô hình nó thành công và nhân rộng cái mô hình trong khu bảo tồn. Tuy nhiên hiện nay, ở một số bản nằm trong vùng đệm và vùng lõi của khu bảo tồn, người dân vẫn đang trong tình cảnh loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế. Mặc dù gần 20.000 hecta diện tích đất trồng rừng theo Nghị định 02 của Chính phủ đã được giao cho 4.520 hộ trong các khu bảo tồn, nhưng do thiếu vốn và khoa học kỹ thuật nên người dân nơi đây cũng chỉ trồng mới được 800 hecta rừng, còn lại trên 11.000 hecta đang là đất trống đồi trọc. Đặc biệt, điều bức xúc nhất đối với người dân tại vùng đệm của các khu bảo tồn là thiếu đất sản xuất nông nghiệp. Theo khảo sát của các khu bảo tồn thiên nhiên, thì hiện nay diện tích đất canh tác lúa nước bình quân của người dân vùng đệm chỉ đạt 4 xào một hộ. Thôn Mị là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân. Toàn thôn hiện có 243 hộ, nhưng chỉ có 27 hecta sản xuất lúa nước. Như vậy, trung bình mỗi hộ gia đình trong thôn Mị chỉ có trên 4,5 xào lúa nước để sản xuất, dẫn đến an ninh lương thực nơi đây luôn bị đe dọa. Việc phát triển chăn nuôi ở đây cũng rất khó khăn do các hộ thiếu vốn sản xuất. Mặc dù bà con trong thôn đã được giao 220 hecta đất không hai để trồng rừng, nhưng do không có vốn đầu tư nên 60% diện tích đất này vẫn bị bỏ trống. Hiện nay đời sống của người dân thôn Mị xã Yên Nhân rất khó khăn, tỷ lệ đói nghèo vẫn còn tới 75%. Ừ, tôi cũng muốn kiến nghị với à, Đảng và Nhà nước à, để đầu tư cho thôn bản chúng tôi thì về các cái mặt à, để đầu tư thì nhất là khâu đầu tư về đồng ruộng, phân bón rồi các cái giống cây con để cho dân sản xuất. Ờ, cái kiến nghị thứ hai thì kiến nghị các cái ờ, tuyến ờ, canh mương đối với thôn tôi chưa được làm để làm sao để có nước về tưới tiêu cho đồng đường để đảm bảo cái năng suất cho nhân dân được cao để ổn định hơn. Trong thời gian qua, các chương trình 134, 135 đầu tư hạ tầng phục vụ dân sinh cho người dân trong vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên còn hạn chế, đặc biệt là hệ thống đường, điện, trường, trạm. Đối với việc hỗ trợ sản xuất, Mặc dù ban quản lý các khu bảo tồn đã kêu gọi và thu hút được nhiều dự án phát triển sản xuất, song quy mô các dự án này còn nhỏ lẻ và thiếu tính bền vững. Vì vậy, phần lớn người dân trong khu vực vùng đệm vẫn quen với tập quán canh tác lạc hậu, chưa biết cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Nhiều diện tích hoa màu vườn tạp vẫn bị bỏ hoang và không được cải tạo. Toàn vùng đệm của các khu bảo tồn vẫn còn trên 60% số hộ đói nghèo. Đây là nguy cơ dẫn đến tình trạng khai thác lâm sản trái phép, săn bắt động vật và gây cháy rừng. Trong thời gian tới, Tri Cục Kiểm Lâm Thanh Hóa sẽ tham mưu cho tỉnh xây dựng đề án nâng cao đời sống cho nhân dân tại các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng. Trên cơ sở khảo sát đánh giá thực trạng đời sống của nhân dân, đề án sẽ tập trung quy hoạch nương rẫy cố định ở các bản vùng sâu vùng xa để tăng diện tích canh tác nông nghiệp, ổn định đời sống cho nhân dân. Phải nhanh chóng giúp đỡ đồng bào tiếp cận nhanh với khoa học kỹ thuật. Trước hết là kỹ thuật canh tác trên đất dốc, tiếp cận với kinh tế thị trường, xóa bỏ cái phương thức canh tác du canh, độc canh, quảng canh, năng suất thấp. Phải hướng tới ờ, những cái loại giống, loại cây có năng suất cao và cái việc rất cấp bách là phải giúp cho được từng địa phương xác định được bố trí được cái tập đoàn cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp thật sự là đất nào cái ấy để bà con tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả phải đầu tư ờ, nhiều hơn nữa cho miền núi phải có một đầu mối quy tụ lồng ghép các dự án để kêu gọi được các cái dự án đầu tư trước hết là các dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, giao thông các dự án về du lịch rồi các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho miền núi eh, có một cái bước đột phá nhằm nâng cao đời sống của nhân dân. Có thể khẳng định rằng người dân sinh sống trong khu bảo tồn thiên nhiên chính là lực lượng quan trọng tham gia vào công tác quản lý và bảo vệ rừng. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh ta cần chỉ đạo các ban ngành có liên quan tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống cho người dân vùng đệm, góp phần bảo vệ bền vững các khu bảo tồn thiên nhiên.